xin ơn trên cho mau mau tới làm chứ ở nhà ăn với xem phim sớm muộn gì con cũng thành heo thôi cầu xin ơn trên cho mau mau tới làm chứ ở nhà nằm dài ăn miếng